Xin chào tất cả các bạn Chào mừng các bạn trở lại kênh của Đất và Người Long An nha Lời đầu tiên mình cũng ờ, gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn 650 ờ, bạn đã luôn quan tâm ủng hộ mình trong suốt khoảng thời gian mình lập kênh cũng được hơn một tháng rồi cũng được các bạn quan tâm nhắn tin rồi hỏi thăm ờ, thật sự là rất uh, xúc động các bạn uh, quan tâm uh, như vậy không biết nói gì hơn gửi lời cảm ơn tới các bạn đã đăng ký kênh ủng hộ mình suốt thời gian qua nên hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ với các bạn cái kỹ thuật nữa chính là cái kỹ thuật thay đạn nhanh bằng một tay cái à, kỹ thuật này là của người Trung Quốc họ sử dụng rất là nhiều mình cũng à, coi họ bán là mình à, học theo thôi chứ không mình không phải mình nghĩ ra ha thấy ở Việt Nam mình anh em bán thì theo cách gà đẻ truyền thống rồi nhiều da ha đầu đá lên phải cầm miếng da ha vô xong rồi mới bắn rất mất thời gian khi các bạn à, đi săn bán rồi gặp con chim chưa kịp bắn nữa là nó đã bay rồi mất thời gian thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cái à, cách để các bạn gà đèn nhanh bằng một tay thời gian gà khoảng 2 đến 3 giây thôi rất là nhanh không có nói mình chạy vòng nữa giờ mình sẽ bắt đầu vô mình hướng dẫn cho các bạn mình sẽ làm thử với bạn coi một vài lần các bạn hình dung các bạn xong nha đây các bạn coi viên đạn nằm ở giữa đang quay nha các bạn là nhanh đạn nằm ngay giữa tâm đàng hoàng chứ không phải là mình cầm miếng da không ha xong nha rồi cái này nằm giữa đàng hoàng nha rồi kỹ thuật đó là nó như thế này các bạn cầm viên đạn của mình hai tay hai ngón trỏ ờ, và ngón ờ, cái ha ngón giữa nè bạn kẹp vào kẹp phần dây ở trên kẹp như hình ha mà rút ra rồi xuống tới luôn sau đó mày chuyền chuyền viên đạn nha viên bi và ngón giữa và ngón cái cầm như, như này nha đó mình dùng ngón cái giữ viên đạn lại viên đạn nằm ở giữa giữ miếng da ha rồi ngón cá ngón áp áp út và ngón cái mình giữ lại giữ như vậy rõ bạn luồn xuống cầm vào nha cầm vào mình làm chậm một lần nữa cho các bạn coi tay cầm đạn ha chụp vô cái nha. ngón giữa à, rút dây xuống mục đích là để cho dây nó về đúng vị trí ha chuyền hai hai ngón này đây chuyền viên đạn qua ngón giữa con cái bằng giữa cầm ha đây sau đó dùng ngón giữa giữ viên đạn vào đúng tâm của miếng da nha giữ viên đạn đúng tâm miếng da giữ như thế này rồi con con áp ốc và con cái giữ lại ngón trỏ luồn xuống cầm vào như thế này rất là chuẩn nè các bạn làm nhanh thì các bạn không cần phải nhìn dây đâu không cần nhìn vào cái ờ, miếng dây làm gì mắt luôn luôn nhìn vào mục tiêu gà đẻ là không cần nhìn nha này. sẽ bằng thử các bạn coi cái à, chia sẻ của mình về cái cách à, các bạn nạp đạn nhanh bằng một tay nếu các bạn thấy à, video hay bổ ích thì các bạn bấm vào nút đăng ký để ủng hộ mình cho mình thêm cái động lực để mình làm ra những video hay hơn phục vụ các bạn nha chào và hẹn gặp lại các bạn